Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô A Di Đà Phật Kính thưa cùng toàn thể đại chúng à, Hôm nay là ngày 14 tháng 5 Âm lịch năm 2022 Là ngày Chủ nhật Chúng ta đang có mặt tại Đạo Tràng Niệm Phật Cư Sĩ Lâm Đại Hồng Tính Để tiến tu một ngày niệm Phật ăn lành Sư cô chúc quý vị một ngày tu tinh tấn an vui hạnh phúc nam mô a di đà phật và như lệ là thời khóa buổi sáng đầu một ngày tu là chúng ta thính pháp ha à, thưa đại chúng hôm nay chúng ta sẽ học tiếp kinh vô lượng thọ nguyện thứ 12 giỏi ha hôm nay chúng ta sẽ học nguyện thứ 12 hai nhưng mà trước khi vào học nguyện thứ 12 thì sư cô có ờ, đôi lời chia sẻ nó liên quan đến vấn đề hôm qua đại chúng đi cúng dường ăn cư tại chùa Hương Sơn. À, thưa đại chúng hôm qua là đạo tràng mình cũng có một số vị đi tham dự buổi lễ cúng dường trai tăng tại chùa Hương Sơn. À, và quý vị biết rằng buổi lễ ngày hôm qua đó à, thì có khoảng bảy đạo tràng <laughs> bảy đạo tràng cùng nhau cúng dường trai phạm trai tăng à, tại chùa Hương Sơn à, trai phạm thì có bốn đạo tràng còn trai tăng thì có ba đạo tràng thì trong đó có gia đình Quảng Dung gia đình của Lập là con trai à, rồi à, gia đình của chị Quy à, còn à, đạo tràng cúng dường rai phạn là đạo tràng à, thập phương chùa thanh bình rồi nhóm thể hiện nhóm sen lam và nhóm câu lạc bộ thiện nguyện đồng cảm à, như vậy lớn nhỏ là có 7 đoàn à. À, số lượng người hôm qua thì ở chùa rất là đông à, à, khoảng, tầm khoảng là 100 trăm vị à, 100 vị à. ni chúng thì 20 vị à. đi mua ăn cư mà tập trung như vậy thì cũng, cũng rất là là đông đó ha thì sau buổi lễ cúng dường trai tăng à, có một số phật tử rất là hoan hỷ à, rất hoan hỷ thì bên cạnh đó cũng có một số phật tử là gặp sư bà phàn nàn à, phàn nàn nói rằng là con muốn là riêng một mình đạo tràng con cúng một ngày thôi <laughs> hôm qua sư bà với sư cô mà gộp lại như vậy là à, tụi con cũng không thích lắm ai cũng muốn là riêng một một mình mình một ngày thôi phải không quý vị à, nhưng mà quý vị nghĩ là ha, mùa ăn cư là mục đích là để cho quý sư có thời gian để mà tu tập à, ăn cư là mục đích là là để cho quý sư à, tăng ni có thời gian nhiều hơn ngày bình thường để tu tập phải không à, nhưng mà có một vấn đề là nếu ngày nào cũng có đoàn đến cúng dường trai tăng trai phạm thì à, quý sư lại bận rộn thêm <laughs> ừ, quý vị biết không ừ, quý vị đến cúng dường trai phạm thì quý vị chỉ đưa tiền cho nhà bếp cây tăng cũng vậy thôi để quý cô nấu phải không ừ. như vậy nấu một buổi cây tăng như vậy thì à, 4 giờ rưỡi đã dậy đi chợ rồi 4 giờ rưỡi phải ra chợ đầu mối đi chợ rồi về là tập trung hết đại chúng xuống nấu à, nấu cho nhanh cho kịp là 10 giờ phải lên qua đường rồi 10 giờ thức ăn phải có để mà mà ban hành đường dọn lên rồi cho nên một ngày trai tăng một ngày trai phạn là bận từ sáng cho đến đến trưa cho nên là sư cô và sư bà là có ý là gộp lại à, thí dụ trong tuần đó có bốn đoàn đăng ký cúng trai phạn trai tăng thì mình sẽ gộp lại một ngày là để cho mọi người cúng một lần như vậy để gì còn thời gian à, để quý ni tu tập À, chứ ngày nào cũng soạn sành ăn uống à, bận rộn lắm tại vì quý vị không cúng á, thì quý sư ăn đơn giản một món luộc một món xào một món canh là được rồi còn quý vị đến cúng dường thì phải làm cho nó ra ra món chứ không là quý vị nói là con đưa tiền như vậy mà sau nấu như vậy nó cũng khó cho quý sư cho nên phải phải dụng tâm mà phàm dụng tâm thì phải cần có thời gian này đó à. còn thời đức phật thì khác Thời Đức Phật là cư sĩ muốn hộ trì trai phạm à, trai tăng là người ta ở nhà người ta nấu nấu sẵn à, nấu nấu sẵn hết ở nhà đem đến tỉnh xã sớt bát cho cho phật chứ không phải như mình là đến gửi tiền cho chùa nấu à, à, cho nên là quý vị thông cảm à, ví dụ hôm nào quý vị qua chùa à, cúng dường mà gặp ừ, có hai ba đoàn cùng gộp với mình thì mình hoan hỷ mình biết đây rằng là mình tạo cơ hội để cho quý sư có thời gian để mà tu tập à, cho nên là hôm qua mà à, nhóm nào đó mà mà <laughs> không hoan hỷ lắm thì hôm nay nghe cái bài à, sư cô chia sẻ là sẽ sẽ sẽ phát tâm hoan hỷ bởi vì có nhiều khi đó quý vị không hiểu cho nên quý vị phải nghĩ như vậy tại vì ai cũng muốn là phần mình cúng dường là chỉ phần mình thôi ngày đó quý sư lãnh của mình thôi à, nhiều đoàn quá là <laughs> là là, là không thích à, nhưng mà quý vị biết không mình hộ trì cho cho cho quý thầy quý cô á à, ẩm thực hay là tứ sự gì đó là có thể dùng trong 3 tháng không nhất thiết phải dùng hết trong một ngày à, tại vì sư cô và sư bà là chủ trương là không có à, không có tốn phí thời gian nhiều hoặc là tiền của nhiều vào trong cái bữa ăn ăn ăn, ăn đơn giản thôi à, cho nên quý vị mà cúng mà có dư ra thì quý sư dùng trong 3 tháng dùng cả năm dùng cả đời mà có còn thừa ra tí thì xây dựng đảm bảo hoàn hoàn pháp lợi sanh chứ không nhất thiết là chừng đó tiền là phải phải ăn hết trong một ngày <laughs> như vậy quá lãng phí nên quý vị phàm là những việc gì mà quý sư à, tính toán ừ, đều là để lợi ích cho tam bảo và, và cũng không là tốn nhiều à, của đàn na tính thí à, tại vì xuất gia là không phải vì cơm áo à, xuất gia là vì lý tưởng à, chứ không phải là vì cơm áo để hôm nay mà sư cô nói lời này đó là mong rằng đạo tràng chúng ta lần sau có đi cúng dường ở đâu đó thì quý vị cũng nên tùy hỷ mọi sự sắp xếp của quý ni quý sư trong chùa ha. thời um, nam tống á, à, có một uh, ông cư sĩ nó tên là uh, dương vạn lý à, ổng là một trong tứ đại hào phú ở thời nam tống gọi là nam tống tứ đại gia à, hàng ngày ấy, à, ông thấy một cái vị xuất gia đi khắc thực trên đường à, đi ngang qua nhà ông thì bữa nào ông cũng cúng dường hết dạ. và cái cúng dường như vậy năm này đến năm khác dạ. thì một hôm ông lại tự nhiên nảy ra một cái ý dạ. ông nghĩ rằng người xuất gia tại sao ngày nào cũng phải vì cơm áo gạo tiền mà phải đi ra đường khắc thực à, cho nên ông làm một bài thơ tặng cho cái người tăng sĩ này ừ. cái bài thơ là ly xuệ trao chinh nai du hở Sứ niên y chiêu y thấu thổ Gia sa quay chúa Xén tua sư Chúa lẹo gia sa sư cân tua cái bài này là quý vị đã nghe rồi nhưng mà nghe âm việt à, có nghĩa là lịch huyết sau kinh nai nhược hà thập niên y cựu nhất đầu đà cà sa vị trước hiềm đa sự trước liễu cà sa sự cánh đa à, quý vị nghe bài thơ này loáng thoáng đâu chưa chưa nghe à thế thì sư cô giải thích là ly xuệ sau chinh nai ru hở ly xuệ là máu á, chảy ra chảy chảy ra cái tay của mình nè, à, là vì sao là vì sao chinh là chết kinh đó à, chết kinh đến nỗi mà máu chảy ra tay à, như vậy nai rua hở là để làm gì thưa đại chúng là chép kinh đó, đó là một công đức à, mà vì sao mà người ta phải phải chép kinh tại vì chép kinh để mà ghi cái lời dạy ừ. hồi lúc sư cô học á là thầy dạy á, là khi mình học có đoạn kinh nào đó mà mình khó thuộc là mình chép ra Dạ, mình dễ thuộc à, cho nên là có cái truyền thống là là chép kinh là vậy ừ. và cũng có người là phát nguyện là lấy cái máu trong lưỡi của mình ra chép kinh tại vì hồi trước đó là người ta người ta viết bằng bút lông viết bằng mực à, cho nên có nhiều người là phát nguyện là rút cái máu ở nơi nơi lưỡi của mình ra là chép kinh bởi vì sao là ngài thế tăng thân á, ngày trước là làm những bộ luận hoặc đi giảng những bộ luận đó à, thì ngài là có một cái cái cái ý là bài xích kinh điển đại thừa à. nhưng sau được ngài vô trước giáo hóa cho nên ngài khởi cái tâm sám hối là muốn chuộc cái lỗi à, cho nên ngài muốn cắt cái lưỡi à, tại vì nghĩ rằng cái lưỡi này nói là những lời phỉ bán kinh điển đại thừa à, cho nên muốn cắt cái lưỡi đi à, để để mà sám hối đó à, thì ngài vô trước nó bảo rằng à, cái lưỡi của em lúc lúc trước là phỉ bán kinh điển đại thừa thì bây giờ sao mình không dùng cái lưỡi để mình mình tuyên giảng kinh điển đại thừa hồi trước cái tay của em là làm luận trước luận để bài xích kinh điển đại thừa sao bây giờ không lấy cái tay của mình để viết ra những bộ luận để mà tán dương công đức của kinh điển đại thừa à, và từ cái điển tích đó cho nên sau này nhiều người đó nghĩ là cái miệng của mình là sao hay nói lời thị phi à, cho nên có cái lỗi ở cái miệng cho nên bây giờ phát nguyện là rút cái máu nơi cái lưỡi ra để chết kinh mà là để chuộc lại cái lỗi từ cái miệng đó à, cho nên truyền thống chết kinh ngày xưa là phổ biến rất là nhiều à, cho nên là ông dương văn lịch hỏi cái ý hỏi vị tăng này là ông chép kinh hoặc là ông học lời kinh như thế để làm gì mà tại sao 10 năm tôi vẫn thấy ông cứ lang thang trên đường phố vì cái ăn cái mặc mà mà bận rộn à, cà sa vị trước hiềm đa sự là có nhiều người là khi chưa được xuất gia chưa bận chiếc áo cà sa à, là nghĩ thế sự nó phiền nhiễu quá ừ, thế sự nó bận biểu quá gọi là đa sự mà à, chén tua sư là hiềm đa sự nhưng mà đến khi mình trước cà sa là sao là sự cánh đa là cái việc đó càng lại bận thêm nữa trước khi bằng áo cà sa là nhìn cái thế sự nghĩ cái thế sự à, nó nó nó phiền não nó đủ thứ việc cho nên muốn là buông bỏ để đi xuất gia nhưng mà khi xuất gia rồi thì hóa ra là cần bận biểu cái việc thiết sự hơn lúc trước nữa à, này ông dương văn lịch làm bài kệ tặng cho cái vị tăng nhân này cho nên là từ cái bài kệ mình cũng rút ra là nếu như mà mình là người phát tâm tu hành mà cứ bận cái việc mà cơm áo gạo tiền á tối ngày cứ bận rộn như vậy thì quả là thật sự là rất là uổng phí mà quý vị nghĩ lại đôi khi quý vị trách là quý thầy quý cô sao không ở yên trong chùa mà tu nhưng mà thật sự ra cái việc đó à, cái việc mà để làm cho quý thầy quý cô bận là cái việc của phật tử cư sĩ tại gia là nhiều ví dụ như đám cúng đám dỗ đám ăn vị đám ma đủ thứ đám phải không có phải là việc đó là do quý vị mời không quý vị mời quý thầy quý cô mới đi chứ là việc của mình á à, cho nên nhiều khi là vì cái cái hoàng pháp khai duyên mà quý thầy quý cô phải bỏ thời gian bỏ cái công phu của mình để mà đi đến nhà quý vị để mà hoàn thành cái cái tâm nguyện cái phật sự của mình à, cho nên là quý vị phải phải biết ơn à, đôi khi có nhiều vị nói là quý thầy quý sư sao đi cúng hoài không ở chùa nhưng thật sự đó là do phật tử có nhu cầu à, người, người ta mới đi chứ ai cũng muốn ở nhà chứ sư cô bây giờ muốn ở nhà rảnh để mà mình là niệm phật để mình nghiên cứu để mình à, học chứ đâu có muốn đi ra đi đi đi đi cúng đám đâu à. Chủ nhật vừa rồi là sư cô ở đây xong khóa tu phải đi cúng đám à, Là vì sao? Là vì chỗ thâm tình quý Phật tử Mà mình phải đi à, Cho nên mà trước lễ ca sa ừ, Sự cánh đa là Cái đó là một phần là cũng do à, Ở nơi quý vị có nhu cầu à, Có điều là ở đây sư cô muốn nói rằng Nếu mình lấy cái việc đi cúng đó Là một cái cơ hội để mình giáo hóa người phật tử thì đó cũng là chánh pháp à. còn nếu mình lấy cái việc đi cúng đó là để vì danh vì lợi thì đó là không đúng à, xem là là mình sử dụng cái cái pháp đó như thế nào cho nên kinh lưu hoàng sám á, ngài bảo trí hòa thượng có nói một câu là sao người chánh á, dù là dùng tà pháp nó cũng thành chánh pháp mà người ta đôi khi là dùng chánh pháp nhưng mà là hóa ra tà pháp ngày hôm qua quý vị đến chùa cúng dường à, vì một tấm lòng hộ trì tam bảo để quý sư có thời gian tu tập à, thì đó lại là là pháp chánh pháp á, phải không còn mình nghĩ là trời ơi hôm nay nhiều đoàn như vậy thì nấu cũng chừng đó thức ăn rồi dư tiền để làm gì <laughs> mà hôm nay đông quá đi rồi à, sư bà sư cô không chiếu cố đến con không không không hỏi han con như vậy mình khởi cái tâm niệm buồn như vậy và nghi ngờ như vậy thì đó hóa ra là mình đang đang gì đang đang sử dụng tà pháp à, cho nên tránh tà là xem tâm của mình đó, nha quý vị việc bố thí cúng dường là tránh pháp nhưng mà cái tâm của mình á có sự nghi ngờ à, có sự hẹp hòi ích kỷ muốn muốn phần riêng mình thôi à, thì hóa ra cái pháp đó nó nó là tà mất nó không còn chánh nữa à, à, cho nên là luôn tiện ừ, nhân duyên hôm qua sư cô hôm nay có mấy lời à, mong rằng quý vị hoan hỷ mà học với sư cô là à, là phải phát khởi được cái tâm như vậy phải hộ trì tam bảo phải thật sự phải hướng đến à, cái điều gì cũng là về hộ trì tam bảo hộ trì chuyên ni còn nhiều khi á, bản thân của mình là à, chịu thiệt thòi chút không sao ha quan trọng là như vậy ha rồi hôm nay chúng ta học à, tiếp nguyện thứ 12 à, à, nguyện thứ 12 là định thành chánh giác à, có nghĩa là quyết định thành tựu được quả vị Phật à, nghĩa là khi mình niệm Phật được đủ công đức được vãng sanh về tịnh độ à, nương cái nguyện này của Đức Phật A Di Đà thì mình nhất định là thành Phật à, và cái nguyện này á, là nhị tổ thiện đạo á, giải thích rằng là chân chén mỹ thổ bệnh sinh là, Cái nguyện này là đích thực là cái nguyện mà tỏ rõ được cái tâm ý của Đức Phật A Di Đà. À, tại vì quý vị biết rằng chư Phật mà sở dĩ thị hiện trên cõi đời này để hóa độ chúng sinh đó, là mục đích duy nhất là muốn chúng sinh thành Phật. À, thành Phật là cái mục đích cuối cùng mà chư Phật muốn hướng cho mình tới đó quý vị à, cho nên là kinh pháp hoa à, phẩm phương tiện Đức Phật dạy đó chư Phật xuất hiện trên cõi đời này là một đại nhân duyên lớn là vì khai sư uru phổ sư chen khai thị ngộ nhập Phật tri kiến rồi à, khai thị cái chân lý để cho mình ngộ nhập chứng được cái gì phật tri kiến là tri kiến của phật là à, thành của vị phật đó quý vị chỉ một cái việc này thôi không có việc thứ hai ừ. cho nên mình là người con phật mình tu tập á tu bất cứ pháp môn nào niệm phật dễ hảo cũng được tọa thiền cũng được à, cái gì cũng được hết mặt tông cũng được hiển tông cũng được hoa nghiêm tâm cũng được duy thức tâm cũng được tịnh độ tâm cũng được nhưng mà mình phải biết rằng cái cuối cùng mình hướng là phải thành phật chư tổ thường hay dạy mình là phát bồ đề tâm niệm phật đấy để cầu được quả vị phật à. nói như thế thì hôm nay quý vị đến đây niệm phật mà quý vị nghĩ rằng con niệm phật để mà cầu cho con được sức khỏe cầu cho gia đình con được bình an à, cầu cho con được nhiều cái may mắn trong công việc rồi cuối cùng là con về tây phương tịnh độ để hưởng cuộc sống à, sung sướng <laughs> như vậy thì thì mình mình phát nguyện như thế thì cũng được nhưng mà nó không đúng với bổ nguyện của đức phật a di đà Hả? bổ nguyện của đức phật a di đà là sao tinh thần trân truyện là quyết định đưa chúng ta đến quả vị giác ngộ thành Phật. Dạ. Cho nên quý vị thấy mình ngồi đây à, dù là đau chân, à, đau lưng, nhưng mà mình đang tu cái hạnh gì đó? Tu cái hạnh thành Phật nha. Đang tu cái công đức dạ. để mà thành Phật đó. Cho nên đừng có coi thường mình. Nhiều khi quý vị à, thưa với sư cô là đau chân quá bây giờ phật sự nhà nhiều việc quá con cháu tùm lum con tu như thế này sao mà được được an lạc nhưng mà quý vị đâu có biết rằng chỉ cần quý vị ngồi xuống niệm phật một câu tụng một bài kinh à, mà mình hiểu được cái việc này đó là cái việc là để gom công đức để mình thành phật á thì mình sẽ mình sẽ không xem thường mình đâu phải không quý vị người tu hành phải có một cái ý chí mạnh mẽ kiên cường à, đừng có xem thường mình Đó. hôm nay quý vị niệm một câu Phật hiệu ngồi ở đạo tràng này tu một ngày à, lỡ mai sau này công đức nó viên mãn là quý vị thành Phật rồi quý vị sẽ dùng cái à, à, thiên nhãn thông quý vị nhìn lại kiếp trước quá khứ quý vị thấy à té ra là hồi trước là do là mỗi ngày chủ nhật con đến đạo tràng tịnh độ cư sĩ lâm niệm phật với sư cô cho nên bây giờ con được thành phật <laughs> ngay cả chư thiên á quý vị chư thiên là họ đã có cái công công đức đó rồi à, được chuyển nghiệp đầu thai thành trời á thành người trời á là họ có một cái công đức đầu tiên là họ phải quán sát là nhân duyên gì mà mình được sanh lên cõi trời à, nguyện thứ 12 là quyết thành chánh giác là quý vị phải tin tưởng vào mình à, hôm nay mình tu niệm một con Phật hiệu đó là hành trang à, để mình về tịnh độ đó là hành trang để mà mình thành Phật trong tương lai à. và cái nguyện này là nhị tổ thiền đạo á, trong 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà là ngài chọn ra năm nguyện quan trọng nhất trong đó có cái nguyện này năm nguyện đó là nguyện gì là nguyện thứ 12 là nguyện định thành chánh giác là nguyện hôm nay chúng ta học à, ngoài ra còn có bốn nguyện nữa là bốn nguyện nữa là nguyện thứ 13 là ánh sáng vô lượng nguyện thứ 15 là thọ mạng vô lượng nguyện thứ 17 là chư Phật xưng tán và nguyện thứ 18 là 10 niệm tắt được vãng sanh đây là năm nguyện quan trọng ở trong 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Đà và nguyện này là một trong những năm nguyện đó. Cho nên quý vị thấy cái nguyện này quan trọng không? À, à, quyết định thành Phật. Đây. Thì bây giờ chúng ta xem kinh. À. Khi con thành Phật, nếu có chúng sinh sinh về cõi con, xa lìa tâm phân biệt, các căn tịch tỉnh nếu chẳng ăn trụ trong chánh định tụ đến Đại Niết Bàn Thì không thành chánh giác dạ. Đại chúng biết rằng chúng ta đang sử dụng cái cái bản kinh này á, Là bản của cư sĩ Hạ Liên Cư Hội tập Hội tập nghĩa là Ngài gom hết tất cả những bản dịch à, Đời ngụy, đời tống, à, đời đường à, bản nào không có thì thêm vào à, cái nào trùng thì lược bớt đi à, cho nên ở trong cái cái nguyện này á gồm được hai cái bản dịch là bản dịch đời nhà nhà đường và bản dịch đời nhà ngụy ha à, thì bây giờ chúng ta y trong cái bản dịch của cư sĩ hạ liên cư để chúng ta giải thích ha. khi con thành phật à, nếu có chúng sinh sanh về cõi con xa lìa tâm phân biệt các căn tịch tỉnh à, như vậy bây giờ chúng ta hiểu là xa lìa tâm phân biệt à, phân biệt là cái gì ừ? tâm phân biệt là tâm gì quý vị tâm phân biệt tức là cái tâm mình khi mình đối với mọi sự việc mọi cái đối tượng sai là sai lệch về chân tướng của nó Rồi. thì gọi là là phân biệt yeah. tại vì bản thể của của của tất cả các sự việc của vũ trụ vạn hữu này nó là duyên sanh à, duyên sanh do nhân duyên mà sanh khởi nó không có tự ngã à, nhưng mà người phàm phu của mình đó à, luôn nhìn nhận nó là có một cái tự ngã cố định và từ đó mình có tham mình có sân mình có si thì đó là gọi là phân biệt và khi mình có một cái tâm phân biệt đó, là mình nhìn nhận cái sự việc nó không đúng với cái chân tướng của nó à. và cái gì ở đây đóng vai trò phân biệt à. quý vị biết rằng mình có mắt phải không rồi có gì nữa tai là gì mũi lưỡi à, mắt tai mũi lưỡi thân và ý đó là sáu cái để mà con người chúng ta khởi cái niệm phân biệt à, sư có ví dụ ví dụ mắt à, khi chúng ta đối diện với cái bên ngoài là gọi là là sắc trần đó. khi mình nhìn mình thấy những cái trước mắt mình cái đó là gọi là sắc trần à. và từ sắc trần này nó có một cái ý thức dẫn dắt bắt đầu là mình sẽ khởi phân biệt đó. ví dụ sư cô thấy cái màn đó là sư cô đang, đang suy nghĩ là à, cái màn đang động rồi cái màn đó là màn màu màu xám à, bắt đầu sư cô phân biệt cái màn màu xám à. rồi cái màn này ấy, cái màu này hợp với mình là sư cô xin xin yêu thích thích và sư cô nghĩ rằng cái màn này là ước gì mà mình được lấy về treo phòng phòng mình nữa là từ cái yêu thích từ cái phân biệt màu sắc rồi đến cái sự yêu thích rồi cái đến là mình muốn lấy cái cái màn này về phòng mình là đã khởi tấm tam tham hoặc là bây giờ sư cô nhìn một vị ngồi phía sau à, cái người này sau càng nhìn càng thấy ghét á ha à, nhìn càng nhìn càng thấy ghét rồi lúc mình gặp nhau là mình không ưa thì bắt đầu khởi cái niệm gì niệm sân cho nên từ cái phân biệt rồi mình khởi cái niệm tham hay là sân à, cái đó tức là vọng tưởng phân biệt mà do sáu cái nơi là mắt tái mũi lưỡi thân và cái ý thức là làm chủ ừ. bây giờ mắt là như vậy tai nó cũng y như vậy sư cô cho một ví dụ về mắt thì tai có việc y như vậy khi chúng ta nghe một âm thanh âm thanh này là ai nói ra âm thanh này phát từ đâu phải không âm thanh này nói cái gì nói mình hay là nói người và nói mình là nói lời khen hay nói lời chê tại vì mình phân biệt mình mới thấy là âm thanh này ai nói à, và nói cái lời gì nếu nói cái lời khen mình là mình vui mình sung sướng à, và nói cái lời chê là mình mình gì sân lên phải không phải tự phân biệt không còn ví dụ bây giờ mình nghe nhưng mà tâm mình hoàn toàn không phân biệt mình không phân biệt ai là người đang nói và cũng không phân biệt là cái nội dung đó nói cái điều gì có nói mình hay là nói người khác mình nghe mà như không nghe thì có có phải là mắc gì mình phải khởi tâm tâm sân và tâm giận lên phải không rồi đến cái lưỡi và trưa hôm nay là sẽ là một bài học thực hành cho quý vị khi ăn cơm là chúng ta ăn đồ ăn vào cái này cay cái này ngon cái này dở cái này thích ăn cái này không thích ăn nên mình thấy những cái món ăn trên đó vì sao mình phải mình biết được như vậy cái này ngon cái này dở cái này mình thích cái này mình không thích là do tâm của mình đang khởi phân biệt phải không dạ. và cái nào ngon thì mình thích ăn cái nào dở thì mình không thích ăn rồi dạ. cái ngon thì mình thinh sanh tâm tham cái dở mình sanh tâm sân à, à, cho nên hòa hòa thượng ăn sư dạy mình á cách tu mà khi mình nhìn đồ ăn á để mình khỏi khởi tâm phân biệt là ăn là để mà ăn mà thôi mình vẫn biết đó là ngon hay là dở nhưng mà gặp đồ ăn ngon mình cũng ăn là để để sống đồ ăn dở là mình ăn là để sống chứ không phải là ăn để hưởng thụ người thế gian người ta ăn để hưởng thụ chỗ này người ta ăn đủ thứ hết à, đủ thứ con hết rồi người ta nhận về cũng cũng rất là nhiều cái nghiệp còn người tu của mình là ăn để mà mà sống cho nên dở ngon gì không quan trọng quan trọng là no là được Đấy. Cho dù khởi tâm phân biệt nhưng mà mình dùng cái chân lý của nhà Phật để mình kìm hãm cái sự tham hay là sân của mình ăn để mà no mà được thì cái đồ ăn ngon mình đâu tham dù là mình phân biệt mình biết đồ ăn đó là ngon hả phải quý vị à. bây giờ tới thân của mình à. thân của mình là nếu mình bận đồ đẹp thích không thích bằng đồ xấu là không thích rồi đó bằng đồ lụa là mềm mại là thấy thoải mái bằng đồ thô cứng là thấy khó chịu cho nên cái thân của mình xúc chạm đó đồ áo quần à, dài hay mỏng mềm hay là cứng nó cũng có cái sự yêu thích hay là là không yêu thích à, rồi cái thân mình tiếp xúc với không, không gian mát mẻ là mình cũng yêu thích <laughs> như hôm nay mình thấy thoải mái không ngồi là có ba cái quạt rồi một cái máy lạnh sung sướng thích chứ rồi mở cửa ra ngoài nắng chăng chang rồi bắt đầu mình nhăn nhó rồi Thấy không quý vị đó là cái thân của mình khi khởi phân biệt này xúc dắt à, cái cái xúc trần ở bên ngoài mà nó không ưa thích là mình sanh cái tâm khó chịu khó chịu là sân hận đó à. cho nên phân biệt từ đâu mà có là từ sáu cái chỗ này à. ý thức các quý vị nó là vừa là căn mà nó cũng vừa là thức à, ở trong cái cái nguyện này là khi mà được vãng sanh và tịnh độ là mình lại không còn phân biệt nghĩa là sáu căn của mình sáu căn và sáu thức của mình nó không còn phân biệt khi mà không còn phân biệt thì gọi là lưu căn chiên chinh lục căn thanh tịnh và đây là một trong những quả vị chứng đắc của đại thừa nha quý vị à, ngài thiên thai trí giả đại sư á, à, khi ngài viên tịch á, à, là đệ tử hỏi ngài là ngài bây giờ là chứng đến quả vị nào rồi ừ. thì ngài nói á, nếu ta mà không ra lãnh chúng hoàng pháp á, à, chỉ ẩn tu á, là ta sẽ được lục căng thanh tịnh lưu căng chiên chiên còn ờ, tại vì trong đời này ta đã phát nguyện là hoàng dương chánh pháp tiếp tăng độ chúng cho nên ta chỉ được đến cái phẩm là cái quả là ngũ phẩm đệ tử vị thôi thì cái cái quả vị mà lục căn thanh tịnh này là tương ưng với quả vị a la hán à, quả vị a la hán nhưng mà đại thừa a la hán của đại thừa chứ không phải a la hán của của thanh văn à, nghe quý vị a la hán của đại thừa là khác là vì sao a la hán của đại thừa là cũng là sáu căn thanh tịnh cũng là vô tham vô sân vô si nhưng họ có một cái tâm bồ đề tâm bồ đề là để hoàn pháp lợi sinh à, và cầu là quả vị phật còn a la hán của thanh văn á là sáu căn thanh tịnh cũng vô tham vô sân vô si nhưng mà họ chủ trương vấn đề là tự giải thoát tự bản thân giải thoát á, là chính chứ không phải là hành bồ tát đạo độ sinh à, cho nên là cũng là a la hán nhưng mà a la hán của đại thừa khác với a la hán của thanh văn thừa ừ. quý vị cho nên khi mình mình sanh về tịnh độ á, là mình được sáu căn thanh tịnh thì mình lại là là tương đồng với quả vị a la hán á quý vị nhé vô tham vô sân vô si của, của, của đại thừa đó à. À, rồi tiếp theo là chư căn tịch tỉnh tức là sáu căn thanh tịnh à. lúc nãy sư cô nói đến vấn đề phân biệt đó. À. luôn tiện sư cô kể một câu chuyện của hòa thượng hư văn để quý vị rõ thêm cái ý phân biệt là khi mình phân biệt là, là tự nhiên nó có giống như là mình đeo một cái kính màu vậy đó nó không phải là mình nhìn đúng với cái bản thể của sự vật à. hòa thượng hư vân lúc đó là ngài à, nhập thất ở trong cái am tranh đó. À. đến nửa đêm á là ngài định à, đi ra ngoài phố để mà mà xử lý công việc à, thì ngài cứ vậy xả thiền xong này ngài cứ đi ra đường đi ra phố đi một hồi lâu thì thấy có hai người cầm hai cái đèn lồng á đi ngược lại với đi ngược chiều với hòa thượng hai vị đó bảo rằng trời tối như thế này mà hòa thượng đi đâu à. lúc đó hòa thượng văn chợt nghe cái câu người ta nói là trời tối như thế này mà hòa thượng đi đâu là tự nhiên đôi mắt của thằng ngài á thấy á tối thui màn đêm hiện ra trước mắt à. nghĩa là sao quý vị nghĩa là từ cái am tranh mà ngài ra phố lúc đó ừ, là ngài không cần cặp đèn tại vì lúc đó ngài trong định cho nên ngài không có sự phân biệt cho nên là trời tối hay là trời sáng nó không chi phối đến ngài cho nên quý vị thấy trời tối rồi mà ngài thấy vẫn vẫn bình thường sáng như vậy ngài vẫn đi nhưng mà đến khi có hai người nói là trời tối như thế này là lúc đó tâm ngài đã khởi một cái niệm phân biệt là à bây giờ trời tối rồi cho nên là tự nhiên là trời nó tối liền còn lúc từ am tranh đi đến cái phố đó ngài hoàn toàn hoàn toàn không cầm đèn mà đi như vậy đại chúng có hiểu ý không hiểu cái ý này không cho nên một khi tâm mình phân biệt là mình đối với cảnh là mình sẽ nhìn nhận nó sai về bản chất của nó liền là mình sẽ có sáng và và tối còn nếu mình tâm mình không phân biệt thì thật sự nó không có sáng mà cũng không có có tối như cảnh giới của hòa thượng hư vân chứng được đó không sáng không tối và sáng tối là là do mình khởi tâm phân biệt nên thấy có sáng tối cho nên lúc ngài trong chánh định thì ngài đâu thấy sáng sáng tối mà khi người ta nói là trời tối rồi là tự nhiên tâm ngài lúc đó trở về cái phân biệt là sẽ có cả tối à, đại chúng hiểu không à. và trong cuộc sống thường nhật của mình cũng cũng nhiều khi nó cũng thú vị à, à, ví dụ như sư cô à, thường thường á, là sư cô ăn gạo lứt muối mè à, cho nên là à, bới cơm nó để trên cái bàn tại vì ăn muối mè nó lâu quá à, có khi là vừa, vừa ngồi nhai cơm mà vừa làm việc à, thì hôm đó sư cô bớ tô cơm để trên bàn và vừa làm việc trên vi tính à, ngồi nhai nhai cái à, có việc gì ngoài sư cô ra sư cô xử lý à. ra một hồi á, tầm 15 phút ấy à. đi vô cái thấy một cái con thằng làng á <laughs> à, nó nằm chiếm trệ trong cái cái cái cái, cái tô cơm á tự nhiên sư cô nhìn thấy cái da của nó cái da nó bụng bụng bụng mà nghĩ là con thằng làng là chắc nó bò chỗ nào nó cũng bò ở trên á à, nó bò nó la lấy cái trong phòng bây giờ nó bò trong trong cái chén cơm mà tự nhiên thấy nó nhận nhận không ăn sư cô bỏ ra đó bỏ ra một bên đây sư cô ngồi uống nước ừ. tự nhiên ngồi uống nước cái mình nhìn cái chén cơm cái mình suy nghĩ sư cô nghĩ rằng chắc gì những cái bữa cơm trước á con thằng làng này nó không bò lên thì, thì bình thường sư cô hay với cơm để đó mà ừ. thì chắc gì những bữa cơm trước mình ăn á, là con thằng làng này nó không có bò qua trong tô chẳng qua là mình không thấy thôi <laughs> phải không quý vị và khi mình không thấy thì mình ăn ngon lành đó đến khi mình thấy là mình giận nhợ mình không ăn là vì sao tâm của mình lúc đó đã có sự phân biệt à, hồi trước mình không thấy nó cho nên mình đâu phân biệt là thấy là à, nhớp đâu Hả? cho nên lúc trước mình ăn ngon lành bây giờ mình có một cái phân biệt là dơ tại vì con thằng lằn nó bò vào là nó nó dơ rồi cái tô cơm nên không ăn sau đó là sư cô là lại ngồi lại ăn cho hết cái tô đó <laughs> để gì để chiến thắng <laughs> để chiến thắng cái sợ dơ của mình đó. thật sự sư cô hôm đó ăn hết cái tô đó ừ. cho nên quý vị mà nếu mình không phân biệt thì mình quả thật là sống hạnh phúc ăn vui à, đôi khi ở thế gian quý vị khổ là do mình phân biệt đó người ta nói gì một một, một câu á mình ngồi đầu ngồi mình suy nghĩ họ đang nói mình như vậy như vậy mình toàn suy tư nhưng mà thật sự quý vị biết lời nói cũng là như gió gió bay tại vì nó không đâu có cái tự tánh đâu nó là nhân duyên hòa hợp mà bây giờ họ ứng khẩu họ nói lên những lời như vậy thì lúc đó là cái nhân duyên nó hòa hợp họ nói lên cái lời đó nhưng mà sau rồi hết duyên họ cái câu đó nói ra đâu tâm họ cũng không suy nghĩ cái điều đó mà mình cứ ôm cái câu đó rồi mình cứ buồn á mình giận mình hơn phải không quý vị <laughs> đó là do gì <laughs> do sự phân biệt cho nên ở đây là viễn ly phân biệt mà mình viễn ly phân biệt thì sáu căn của mình sẽ là là tịch tỉnh à, cho nên ở đây là xa lìa tâm phân biệt là các căn tịch tỉnh tịch tỉnh là sao quý vị tịch là hòa thượng an sư giải thích đó, ừ, theo hòa thượng an sư giải thích tịch tức là vắng lặng tất cả những phiền não à, tĩnh là không còn vọng tưởng phân biệt à, giống như là một hồ nước nó trong á nó thanh trong như vậy đó là trạng thái nó đang tịch tịch còn nó không gợn sóng nó yên lặng nó không một chút gợn sóng thì gọi là tĩnh đó. cho nên tâm mình không còn phiền não không còn những cái điều nhiễm ô đưa vào thì tâm mình lúc đó đang ở trong trạng thái là tịnh còn mình không khởi phân biệt mình không khởi phiền não mình không cái suy nghĩ ba cái cái cái chuyện lăng tăng ở bên ngoài để nhiễu động tâm thức của mình thì lúc đó là nó đang ở trạng thái là là tỉnh đó quý vị tịch và tỉnh đó. cho nên khi tâm mình hết phiền não không còn những thứ nhiễm ô vắng lặng như vậy thanh như vậy gọi là tịch còn tâm mình không khởi bất cứ một cái suy tư nào một cái phân biệt nào thì đó là nó đang đang tĩnh và tiếp đến là à, ở đây nó có hơi hơi hơi bị khác là hồi nãy sư cô đã giải thích rồi tại vì sư cô không hiểu rằng á, bản dịch này của hòa thượng đức niệm á, là ghi chú rõ ràng là hạ liên cư à, dựa theo cái tác phẩm của ngài hạ liên cư nhưng mà đến cái đoạn này là dịch cái cái đoạn này thì lại y theo cái cái bản dịch của của đời ngụy nhưng mà cái bản của hòa nguyên cái bản hán của hòa thượng liên cư à của cư sĩ hạ liên cư là là bản của đời đời đường à, đời đường thì là là nhược bắt quyết định thành chánh giác chứng đại niết bàn bắt thủ chánh giác nghĩa là nếu không chứng được quả vị phật nhập đại niết bàn thì con sẽ không thành chánh giác à. còn ở đây thì ở trong cái bản này thì dịch là nếu không an trụ trong định tụ đến đại niết bàn thì không thành thành chánh giác thì sư cô đối chiếu với với cái bản bản hán à, thì thì thì không không không phải dịch như vậy à, nếu bản hán thì phải dịch là thành chánh giác chứng đại niết bàn chứ không phải là an trụ trong định tụ định tụ tức là trong định đó quý vị ha à, đến đại niết bàn à. À, hôm nay cái nguyện này hơi ngắn à, hơi ngắn thì à, cái phần giải thích thì à, nó đơn giản lắm mà mình chỉ hiểu rằng nguyện thứ 13 là nguyện quyết thành quả vị Phật à, và để thành quả vị Phật trước tiên là mình có được công đức là sáu căn của mình á, lìa cái sự phân biệt được an trú trong tịch tịnh à. và nếu mình được sanh về tịnh độ thì đương nhiên và nhờ cái nguyện lực này của Đức Phật A Đà mình sẽ đạt được kết quả cuối cùng là như thế này và thành Phật à, ba sáu căn thanh tịnh à, thì à, hôm nay sư cô chia sẻ đến đây không biết trong cái bài chia sẻ này quý vị có cái điều gì thắc mắc không ừ. Ừ. không thắc mắc thì mình xin hồi hướng ha để mình vào thời khóa dạ yeah. nguyện à, đêm à, công à, đựng này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành phật đạo mà để chúng đồng khởi thân